嗯。 mình họ đi nó đấy luôn vàng em đến thế rồi đi em làm chi thế rồi gieo vẫn trong lòng anh bao sầu đi